văn nào đó có lỗi Nếu anh không có lòng biết ơn Anh không có gì cả May thay, lần thay Dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc biết ơn lắm Biết ơn cuộc sống Biết ơn đất nước Biết ơn ông bà, cha mẹ Biết ơn thầy cô Biết ơn tất cả Và trong những điều biết ơn vô giá ấy có niềm biết ơn tổ tiên cội nguồn đây không phải là lời nói suông lời khen suông cứ đọc trong sách cứ nhìn trong đời chúng ta có thể bắt gặp lòng biết ơn này ở khắp nơi từ bắc chí nam tận rừng sâu núi thẳm tận ngõ hẻm hang cùng đâu đâu cũng có bóng của những ngôi đền thờ quốc thổ hầu hết do chính người dân tự nguyện dựng lên để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc lòng biết ơn ấy mới quý giả làm sao nó giúp cho chúng ta lớn lên thành người nó ban cho chúng ta có đức tính tự hào tự tin tự trọng còn hơn thế nữa nó giúp chúng ta giữ được nước dựng được nhà và hôm nay chúng ta họp mặt nhau đây cũng là do công biết ơn ấy vì lòng biết ơn ấy để cùng lắng lòng niệm ơn các vua hùng quốc tổ của chúng ta đã dày công gây dựng nên nước non này cho chúng ta có cội mà nhớ có nguồn mà thương có xã tắc mà vững âu vàng có sơn hà mà bón ngựa đã có quốc tổ để chúng ta vinh hạnh làm người hôm nay chúng ta họp mặt ở đây một là để thêm một lần nữa trong những ngàn lần tưởng niệm công ơn dựng nước của các vua hùng quốc tổ của chúng ta hai là để nhắc nhở nhau nỗ lực để giữ lấy nước mình giữ lấy nền độc lập tự do của nước mình giữ lấy hạnh phúc của dân mình giữ lấy và củng cố thêm cho mỗi ngày một thêm lớn thêm cao thêm rộng cùng với độc lập tự do và hạnh phúc nhân phẩm của dân tộc ta ngày một thêm rộng lớn như núi Trường Sơn như biển Thái Bình và như lịch sử huy hoàng trên bốn nghìn năm Đại Nam Văn Hiến văn tế quốc tổ hùng vương cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc tỉnh bình dương thành phố thủ dầu một phường hiệp an toàn thể cán bộ công nhân viên khu du lịch là cảnh đại nam văn hiển thuộc công ty cổ phần đại nam thiết lễ đàn tế quốc tổ hùng vương Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 năm Tân Sửu tại đền thờ Đại Nam Văn Hiến, khu du lịch Đại Nam, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam Quốc. Chúng con thành tâm thiết lễ hương đăng hoa quả, rượu trà, bánh chưng, bánh dày lễ phẩm chi nghi cung tiến some ¡Bye! lâm bộ dân lan nhân phẩm tử liên anh rạng rỡ rìu đá trống đồng kiều hùng khai việt hưng bỏ sông Ah. à, tất cả quý vị anh em trong công ty như các cô chú bác à, tiếp tục à, chương trình viếng thắp hương cho quốc tổ hùng vương à, xin chào anh thắp hương đi ngay hàng Thank you.